Em đang giảm cân đó Thực phẩm chức năng Maser 24 với công thức ban ngày và công thức ban đêm giúp giảm cân 24 trên 24 giờ theo thời khắc sinh học của cơ thể. Maser 24 tấn công trọng lượng thừa. Bạn đừng quên ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn.